Nguyên tắc vàng, hộ kinh doanh phải biết, khi đặt bàn thờ thần tài, hút tài lộc. Thần tài là vị thần trông coi tiền tài, vàng bạc, là dấu ấn của thời kỳ kinh tế thương nghiệp. Vì vậy, người ta thường lập bàn thờ chung để cúng vị thần này hàng ngày trong năm. Bàn thờ thần tài rất quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh, vì theo quan niệm của người Việt, ông thần tài giống như quý nhân phù trợ để mang lại nguồn tài lộc cho họ. Vì vậy, khi đặt bàn thờ thần tài, vị trí và hướng đặt rất quan trọng. Theo nguyên tắc chung nhất, bàn thờ thần tài nên đặt ở vị trí thông thoáng để mọi người ra vào có thể quan sát được. Thưa các chuyên gia, tôi tên là Nguyễn Minh Nam, năm nay 38 tuổi. Sau nhiều năm tháng kinh doanh, tích lũy, vợ chồng tôi dành được số tiền và thuê địa điểm để mở một cửa hàng kinh doanh rau và hoa quả sạch. Đến nay, việc hoàn thiện cửa hàng đang đi vào những công đoạn cuối cùng. Tôi chỉ có một băn khoăn là vị trí và cách sắp xếp bàn thờ thần tài. Mong các chuyên gia hướng dẫn tôi một cách cụ thể để công việc kinh doanh của tôi thuận lợi, may mắn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Anh Nguyễn Minh Nam, 38 tuổi, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chuyên gia phong thủy Nguyễn An, Trung tâm Phong thủy Hoàn Kiếm. Cách bài trí bàn thờ, cúng thần tài. Trong cùng bàn thờ, dán trên vách là một tấm bài vị. Sau lưng bàn thờ thần tài cần phải là vách tường chắc chắn, không được trổ cửa sổ hay đục lỗ, vì làm vậy thì thần tài, tài vận không tụ được. Trong những trường hợp không thể để bàn thờ dựa lưng vào tường do phải chọn hướng thì cần tạo vách để tránh góc nhọn sau lưng bàn thờ và giúp bàn thờ nằm vững chắc. Hai bên, bên trái, nguyên tắc là từ ngoài nhìn vào là ông thần tài, bên phải là thổ địa. Thường bàn thờ thần tài, thờ chung với ông thổ địa. Ở giữa hai ông là một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước đầy. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới thay. Giữa bàn thờ đặt một bát nhang và cần tránh động bát nhang khi lau chùi bàn thờ. Lọ hoa được đặt bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái. Hoa cúng thần tài nên là hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền trái cây nên chọn ngũ quả. Xếp 5 chén nước thành hình chữ thập để tượng trưng cho ngũ phương và ngũ hành phát sinh, phát triển. Ông cóc để bên trái, sáng quay cóc ra, tối quay cóc vào. Ngoài cùng trên mặt đất nên chọn một cái bát hoặc đĩa sâu sứ hoặc thủy tinh thật đẹp, đổ đầy nước và rắc những cánh hoa hồng trên mặt. Đĩa hoa này biểu trưng cho việc giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Bên trên bàn thờ thần tài có thể đặt thêm tượng Phật Di Lặc. Di Lặc Phật Vương sẽ quản lý và ngăn chặn các vị thần làm điều sai trái. Chọn hướng đặt bàn thờ thần tài. Nguyên tắc đặt bàn thờ thần tài, ông địa là phải là vị trí quan sát được hết sự vào ra của khách. Có hai hướng nên chú ý để chọn khi đặt bàn thờ. Một là theo hướng tốt của chủ nhà, hai là hướng đón, khí lộc bên ngoài khi vào nhà. Vì vậy, khi đặt bàn thờ thần tài, nên chọn lấy các cung thiên lộc, quý nhân để có thể thu nhận được nhiều tài lộc cho cửa hàng kinh doanh. 1. Cung thiên lộc Thiên lộc là phương lâm quan của tuế can. Nhà có cửa chính nằm trong cung thiên lộc rất tốt, may mắn,